đầy lắm thăng trầm dài phía trước và lối đi về gặp gành gành gành ai bạn lại gặp rắc rối nữa rồi hãy thử dầu xả hoàn toàn mới của Rejoice với thành phần kem hấp tóc mang đến sự mượt mà như vừa được hấp dầu trong tiệm tóc bạn sẽ dễ chải hơn gấp 2 lần Dầu xả mới giúp bạn hết rối mà tóc lại mượt mà như vừa được hấp dầu Dầu xả Rejoice